sớm trưa từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy để em đến bên bờ ước mơ rồi năm tháng sông dài gió mưa cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn dòng đời từng ngày qua em đêm trôi mãi chiều trên phố bao người đón đưa dòng sông vắng bây giờ gió chưa rơi vẫn chiếc áo xưa xuân đôi vai thầy vẫn đi đàn ông làm sao em đếm hết công ơn người thân giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy để em đến bên bờ ước mơ rồi năm tháng sông dài gió mưa cành hoa trắng vẫn lung linh trong Well, trời mưa rơi vẫn chiếc áo xưa sơn đôi vai thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi tóc xanh bây giờ đã phai thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy dõi theo bước em trong cuộc đời hết lá mùa thu rơi nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy dẫu đêm hết sao trời đêm nay dẫu đêm hết lá mùa thu rơi nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy